定ながる。Em à, <laughs> tôi lại đâu, phải gì à? Em bị rồi nó rồi. Nhà mình nhà mình. Cái cầu làm chưa? Dạ, dạ, dạ, chắc bé là. Mãi là bây giờ Cusco đấy là. Nó chắc bé là. Điu. Chắc bé đi rồi. À, có này rồi. Ai sao yêu yêu. Ồ, con lên. Liêu kìa, liêu kìa, liêu bóng bên kia nè, liêu ấy. Liêu kìa, liêu ဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲဒီနဲ့တော်လေတကီကွာတော်လေတကီကွာအချောင်းအချောင်းဟလာဟလာဘာလို့ကျွန်တော်ပြောဘာလို့ကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါအင်းနဲ့ပြမလား 在高里边哟，来来来，兄弟，哪里不哪里走？反正说嘛，但是你只来，到来一次嘛？说不着，那那里吃路远，要先没？没事没事，好。 Ya, güey, pues ya puedes ir, ya puedes ir, toma. Ya, pues puedes ir, puedes ir, ya toma, tío, hola. Let's go, let's go. Puedes ir, puedes ir. Puedes ir, Maturi, me hay, güey. Puedes ir, Maturi, me hay, güey. Ya, ye, puedes ir ahí. Wow, wow, yo no, follow me, follow me, follow me, follow me, like it, no. Like it, like it, like it, like it. trời Mau đi cũng đi mày nàng ha lúc Hết bên này đâu Thằng kia Thôi đây đây Bêu bên nào, bêu bên nào Bêu bên nào, bêu bên nào, bêu bên nào, bêu bên nào Ăn hồn mì, ăn hồn mì, ăn hồn mì Ăn hồn mì, ăn hồn mì Ăn hồn mì, ăn hồn mì Nghe rồi đấy Ờ, phải vô hả ôi ye tôi có hố của tàu bị có hố bố lại có hố bố lại đấy mít lên mít lên mít lên ừ. <laughs> à để hồi đấy nhà xa đấy là chơi á mít lên mít lên cắt cắt đi đừng à đúng Dios mío, Dios mío. Con lío, con lío, con lío. ဒီအမေရိကန်မှာအမေရိကန်မှာဟောဒီမှာရောက်ရေခုံပြစ်သွားတယ်ရောက်ရေလက်ပြုတ်ပါအော်ပြောပြောဖို့ဖို့အော်ထိုးရအောင်ဟေးတော့ဟေးတော့ဟာတော့ဘယ်ဘယ်လို့ကျွေးရကျွေးရရိုးမတို့ဆဲတာထိုးတာဟဲ့အကျွေးနဲ့ဦးတက်နေပြီတော့ကောဒီနေ့ညီမတို့လာတာဟုတ်ညီမတို့ရဲ့ ကျွန်တော်အော်လာစလိုက်တာတဲ့ဘယ်ဟာဘယ်လိုဘယ်လိုအိမ်ရပါဟုတ်ပါပါဘယ်ဟာလဲဆဲပြီးမှထိုးရနော်လက်တိထိုးတာနှစ်ချက်ဆိုဆဲတာငါးလောက်ဆဲပြီးတော့ရလားညောင်လေဒီတော့အတူနဲ့တော့ရရဆဲပြီးတော့ရလာပြီဘာဆိုင်ဘာဆိုင်နကကြီးနေရောနေနေနေအတော့ပြမအတော့ပြမအတော့ပြမအဲအဲအာနောက်မပြလေနောက်မပြနောက်မပြနောက်မပြ Trời, lao lên, lao lên, lao lên, lao lên. Thằng Nam, đây, đây, đây, đây. À, đúng rồi đó. Được không? À, đúng rồi. Tuyệt, tuyệt, chắc. Tuyệt, tuyệt, chắc. À, tuyệt, tuyệt, ô mày. Ping nhau, ping nhau, ping nhau, ping nhau. Ping nhau, ping nhau,我比 ping nhau,我比追，ping nhau，我比。ping nhau, ping nhau này sao? Người sao khổ? Sao khổ, sao khổ, sao khổ, sao khổ. 对，要比不到干了，我的。好嘞。对，要比不到干了，我的妈的了。操，耶耶！进没进？进没进？ 他光姐弄下嚟，追鋪頭，追鋪頭，追鋪，追鋪，追鋪，追鋪，追鋪，追鋪，追鋪，追人呢？問撈啊嘛，問撈啊嘛。誒，嗱你，我哋撈埋啦，有一間啊。Nyampekan lagi. Nyampekan lagi. Eh, kau keluar, ego, ego. Bila, bila, bila, bila. Nyam, nyam. Ego làm cho. Ego, ego. Chắc bé là. Mãi là bây giờ Cusco đấy là. Nó chắc bé là. Nó này lấy ra chọn. Nó chậm thế nó ấp bên lý là anh còn anh còn lý anh còn là là lý bên anh còn là để anh còn anh còn anh còn chưa biểu anh còn nó được còn nó được còn à để em không còn tổng đi đây hay là chậm bên biển đấy là gì đấy rồi đây đi rồi có này rồi ai sao yêu gì what the fuck ai sao nó con này rồi 阿波阿波，你公公你講完啦啦啦啦啦啦，得有得有得有。 哦，光了这东西哦，要你拿着光去的，但是哦，这个没接吧，这个没接吧，你弄，哎，这个没接吧，你弄，哎，这个没接吧，ကျွန်တော်ကဲမကျွန်တော်ကဲမတော်တော်တော်တော်တော်အဲ့ဒီကောင်မကျွန်တော်တော့ဟိုကောင်းလိုက်တော့ဒီနေရာကြီးရောက်ဆောင်းကောင်းတယ်ခဏခဏခဏအာဟုတ်နော်ဟုတ်နော်ဟုတ်နော်ဟုတ်နော်နော်အိုင်နော်အိုင်နော်အိုင်ကျော်ဒါကျွဲထပ်ပုတ်လိုက်တော့နော်ဟုတ်ပါကျွဲတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟောမမီသားနေအောင်တော့နေမမီသားနေအောင်လာချက်ပြားလေနောက်နောက်တစ်ခေါက်လောက်လေအဲ့မနောက်တစ်ခေါက်လေပြစ်တော့ ကောင်အပေါ်ကနေပစ္စည်းကောက်ပြီးအောက်ကိုခုံဆင်းနေယူဖတ်ဆိုစကုတ်ကိုအမြန်ကွစ်စကုတ်လေးပြလိုက်အဲ့ရှော့ပြီးရင်နောက်တစ်ကောင်မှထပ်ပြီးအိမ်တွေတိုင်းပဲစကားလေးဟဲ့လားဘောနေပြပြီဘောနေပြပြီဘောနေပြပြီအဲ့အဲ့ဘောဘောနေပြီအာရောက်ပြီဟုတ်ကလစ်သွားပြီဟုတ်လို့ပါဘူးဗီဒီယိုဗီဒီယိုလီယိုကဲလီယိုကဲလီယိုဘောမပြင်းနဲ့လီယိုရဲ့ 哦好，好，好，好，了哦哦，神了哦神了哦哦，空神了，空神了空神了空神了，空好了。谢好望望那边那边，哎哪里哎哪里哎哪里，不弄不弄。好个偏扎好个偏扎嘛，一堆麻好个偏扎。他跳地外，他跳。啊，我得买些野啊。知知，买点偏扎，某地方偏扎，某地方偏扎，太偏扎了，少鱼了么？某地方某地方，某地方某地哎，来来来来来，记得记得呢。 Dai, dai, ce l'ho fatto, dai. Alina, l'alina. Dai, mi giuro. Ok, ok, ok, ok. Alive không vậy? Thank you. Lo đi, lo đi. Chỉ cái nó hit nè. Nó nó nó nó cái này về đi nè. Ok ya, ờ ờ vâng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa mày nó ủa mày nó rồi, đi xin nhá, ờ, ủa mày chỉ nó bây giờ được ờ, ờ, rồi. Ờ mà đúng không là đi bên đây là thì nào. Ôi miu. Không sao à để đi chạy chạy vô chạy không chạy đi. Chạy đi để fight ngã rồi. Đâu đâu đâu, fight fight fight nó vào rồi bên treo điêu mà điêu mà điêu mà la la la la la em vào em vào nó vào lâu huyền hóa là đồ che đấy rồi vào lâu huyền hóa là đồ anh em chỉ chỉ à, tí tí nèo mau đến chết em mà bỏ u bro để em ngoài mình chỉ còn này chứ tuyệt <laughs> chào đi ယုံဒီယုံပုတ်လိုက်ယုံဒီယုံရပလိန်းစေပြန်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကြံသေးတယ်ဆိုတော့မကြံတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ကောက်လိုက်တာဘရိုမဟုတ်လေဖိုက်ဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောလိုက်တယ်လေဟာကျွန်တော်ပြောဘရိုမကြံတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်လာဒီပေါ့ဒီ event အဲ့တကူတော့တကယ်စားရနော်လေတကယ်ကိုပူစီများတာမနော်ဘူးတော့တော့ကဲကောတော့တခါတော့တခါနော်လီယုံတော့မပါတော့လီယုံရကျွဲပါကျွဲကျွဲနဲ့ဖုန်းနဲ့တင်တော့မှရတယ်ဒီဘောသူကပြန်ချသေးတယ်ဒီကပြန်မချတော့ဘူး လာဒီမှာဒီမှာဒီမှာ level ပြပါစီဒါကောလည်းကိုတူဟာပြမှာမလားကြောက်ပြောင်းကြီးကောင်းပါရဲ့ကောင်းဆုံးကောင်းဆုံးပြီကောင်းဆုံးပါလားကောင်းပါကောင်းလိုက်လားကိုဟဲမဲဟဲမဲကျတယ်ဟဲမဲဟဲမဲဟဲမဲလာဦးလာကျွေးကျွေးကျွေးမှာပိုက်တော့မှာကျွေး I got supplies အိုင်ဘီဘာလီယိုနဲ့ဘယ်လိုချောက်ပြီးကျွေးကြောက်မယ်ဗျာနော်ကျွေး ကျွဲရလုံးဝပါဇက်နဲ့ပြင်တာတန်းတန်းနဲ့ပြင်တာမဟုတ်ဘူးပါဇက်နဲ့ပြင်တာအားရပါလားကြာတော့တက်ပြတာအားရကောင်းတယ်ကြာတကယ်တက်ပြတာအာမေးကြည့်ဦးမေးကြည့်ဦးအားရမေးကြည့်ဦးလေညောလာလေကျွဲကျွဲနားပြပါလားဟောရိုဆောင်ရင်းတို့ရဲ့ရှယ်လာပေါ်ပါတယ်ရာပါနားပြနားပြနားပြအကြီးကလည်းကြာဆုံးတယ်ကြာဆုံးပါပြီ အဲ့တော့ wall လေးနှိပ်ပြီနော်ကျွန်တော် reaction လေးမနေရလေအသေးလေးလက်မလေးပဲဖြစ် wall လေးပဲဖြစ်နော်နှိပ်ပြီးကြကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာလားရှိနေအောင်နည်းနည်းရပါတယ်ဗျအနေထားပြီးတော့ရပါတယ်။အော်ကျွန်တော်ဟိုလေးစီးရမှာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးစီးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါစီးရမှာ။ရရရရရကျွတ်ငါလေးစီးကျွတ်ငါလေးစီးကျွတ်။အာရဟာလူလက်ပွင့်တာပေါ့။အတန်လေး UAV ကြီးမောင်းဖလဲရတယ် 哇！要哇哇！敌人马上就要过去了。哦。来来来来来来来来来来。哎，我躲哪里？哎，我躲哪里？压吧压吧压吧压吧压吧！啊，包鬼包鬼，哎，快点过来！哎，哎哎，什么红的？压吧压吧红柱，压吧红柱。

Mình tới đây mà anh em gì nó Là là là là là là là Cúm là cúm là Cái này là tại đi Đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi Đã bò mà bò mà đó Hả cú nào đi bò mà Hả cú nào Hả cú nào đi bò mà Cú mà xe này đó 꺼내 까마귀 꺼내 넣어 봐 야, 얘 호화하고 밥 배나 앞지니 야로. tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi sắp ra đây nè tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi Tao để đi bom tắt đi rồi. Wow. Điêu. Điêu ra thế.

好了，那违建。不要了，不要了，再拿。我们不要你们要，打不了路，不打，等我先说，要不打，等我过去。哎呀，哎，那我做。等等等等，叫他先有，叫他先有。好了，料，再拿料。不要了，阿招呢？阿伯家里边，阿伯家里边，拿比够料，拿比家比拿亏呢？比 out 到底，out 到底。好，好，好。好了，好了，把位置拿好表，把位置拿好表。哎呀，哦。 အကီးတော့ဟာရှင်းလားအားလားချောင်းတော့နောက်ပြန်ထည့်ပေးတော့မယ်မပြစ်တော့သူ့မမြင်တော့သူ့မမြင်တော့အစငိမ့်နေတာကိုလာပြီးအားလားချောင်းဟဲ့လားနော်မီတာ390ကျော်ဟဲ့လား400နော်မင်းအမှန်လေးပဲရှင်းရှင်းလားတစ်ချက်တစ်ခါမပြုတ်တစ်ခါပဲဖြစ်တယ်အဲ့အရှိအိမ်မှာရှိရင်ရှိမှာနော်ဗျ။ chicken ပဲ။လမန်းကအဲ့လိုမျိုးဒီနော်တိုင်ကဒါဘလောက်ဆိုဘလောက်အပေါ်တိုးချင်ရတယ်သိရနော်ပပ။ဒီတော့ဟာနဲ့ပြမရနဲ့။အဲ့ပါ။ Watch out

ơi ơi apa apa apa apa tia lại apa apa con tia lại apa apa con tia lại nó apa mà quay thì quay thì là lại chống gì chống gì nữa chống gì chống gì là lại rồi Era, era con mi madre. Watch out. Malo, malo. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. nó tới xem đấy Nó rồi, nó Tại giờ xong rồi, nó rồi chả bị ai xong trong ngõ chưa mà đâu có chả Anh xong rồi, xong rồi nó mà Vậy cũng đang bị yếu chứ nào bây đâu Ý nó chuyện vậy là Ý nó chuyện, ý nó chuyện, ý nó chuyện, ý nó chuyện ပလေးလေးရောက်ဘက်ကနေခေါင်းလေးပဲရောက် what the fuck we are number 1ပြတ်မယ်ဆိုပြတ်မယ်နော်တိုက်ကင်းကပြတ်မယ်ဆိုပြတ်မယ်ပဲနော်ဟလားဟာရောက်ရေ flip သွားလေအလားလေးရဲ့ဟမ်ဘက်ကနေပဲနားလေးနားလေးနားလေး marked an airdrop ကောင်းကောင်းတက်တဲ့ချိန်မနေဟလားဘက်ကနေပဲជីជីជីជីဒါပဲဝိုးလေးနေလိုက်တော့ဘာလို့လဲလက်မလေးအသေးလေးနေတိုင်းဝိုးလေးတောင်းနေလိုက်တော့ဟလားဝိုး